chào mọi người đến em ơi Hey, hello tất cả mọi người nha Và hôm nay nè anh em ơi Mình lại tiếp tục có thêm một cuộc thi mới Trong series Hero cặp đôi đại chiến của chúng ta ngày hôm nay Và cuộc thi ngày hôm nay á thì à, sẽ như thế nào đây Thì mình sẽ giải thích cho các bạn nha Và trong cuộc thi lần này Thì các bạn có thể thấy ở đây mình có xây một cái vòng tròn à, ở giữa thế này nè bạn thấy không đấy ở đây là một cái vỏ đài để thi đấu với nhau nha và à, mình có để ở bên dưới đây nè bạn coi nè bên dưới ở đây mình có để một cái phần là thời gian các bạn thấy không tham á thời gian á và nó sẽ đếm ngược 10 phút nha các bạn nha và trong vòng 10 phút đó khi mình kêu bắt đầu á trong vòng 10 phút đó tất cả các thành viên của Hero Team sẽ phải chạy vòng vòng xung quanh đây và mọi người sẽ phải sinh tồn nha. À quên, mà tôi quên mất nha là mọi người không được đào kim cương ở chỗ này nha. Kim cương chỗ này là không được đào nha. Cái này là sân thi đấu nha. Ông nào đào thì tay tôi. Ok. Đào luôn á. Không có được đào. Đấy, thì trong vòng 10 phút thì Hero Team sẽ phải đi sinh tồn và sau hết 10 phút đó thì tất cả các thành viên của Hero Team sẽ tập uh, chung về đây và mọi người sẽ bắt đầu bốc thăm và thi đấu với nhau anh em ơi đã nói là cặp đôi đại chiến thì mỗi đội sẽ có hai người nha và cặp đôi nào là sống sót cuối cùng thì cặp đôi đó sẽ được phần thưởng đó chính là 3 triệu đồng trong trò chơi lần này 3 triệu đồng nha với với 3 triệu đồng thì tôi nghĩ rằng là tôi có thể uh, đi ăn được uh, mười mấy bữa thịt nướng luôn á mọi người Rồi tôi mua được mấy chơi game nè, mua được quần áo mới luôn á trời Xịn nha, xịn nha, ok Rồi, còn bây giờ thì không nói nhiều nữa Chúng ta bắt đầu vào video và bắt đầu trò chơi hay nào anh em ơi Let's go Thì uh, okay, okay. anh em đã sẵn sàng chưa nào? yes, dạ, dạ, dạ. let's go Sẵn sàng rồi đúng không? Rồi, bây giờ nè Bây giờ nè, tôi bấm cái nút uh, chuẩn bị bắt đầu nha Chuẩn bị nè, một hai ba rồi, thời gian Rồi, okay, à, chạy ra ơi, chạy ra 10 phút để được. Ok. Làm không. Ờ, ờ, sao sao? Đi theo tôi, đi theo tôi. Qua đây, qua đây, qua đây. Bên đây nè, bên đây nè. Hồi nãy tôi thấy là ở bên đây nó có một cái ngôi làng Sam ơi, tôi cá chắc là bên đây sẽ có đồ đó. Qua đây đi. Biết dạ không? Sao biết vậy? hả? Thiệt, hồi nãy tôi là người nhìn thấy mà. Hồi hồi, hồi nãy bà biết không? Lúc mà vừa vô á, chưa quay á là tôi đã có đi vòng vòng đây để tôi kiểm tra xung quanh đây rồi thì tôi phát hiện ra ở bên đây có một ngôi làng đó thấy không thấy không <laughs> nhưng mà tôi là tôi cái này có được tính rồi. là an giang không mọi người cái này có được ờ, tính là an ờ. giang không vậy cái này là tôi biết biết trước map nha Wow. Ê, cái này không hề ăn gian nha, tôi chỉ đi vòng vòng tôi tôi nhìn thôi chứ tôi đâu có chuẩn bị đồ hay là gì đâu. Tôi phát hiện ra à. tôi vô. Trời ờ. ơi. Sam Sam Sam trước nghe bài hả? Sam ơi Sam. Bài tôi tôi chỉ nhìn đề chứ đâu có động bút vào bài đâu, nhìn qua đề thôi, có nhìn làm bài gì đâu. Ơi ơi ơi. Cái này là tôi à, thông minh, tôi đi tôi quan sát à, xung quanh trước hiểu không? Mọi người không chịu đi, mọi người còn nói gì nữa. Ok. À mà quên nữa, anh em nhớ là phải à, không được đánh đánh đánh nhau trong lúc 10 10 phút chưa kết thúc nha. À mà mà mà quên mất quên mất trời ơi, từ nãy giờ tôi quên tôi không đi chặt gỗ mọi người ơi. <laughs> Trời ơi trời. Ừ, tôi quên. Ừ ha bây em giờ nè. Thời gian Ủa cái mắt. cái, cái mất này không làm gì vậy? Từ nãy giờ em ngày hôm nay hình như mọi người là không không không không không không tắt cái quái vật đúng không? Đúng rồi, tất nhiên là không tắt quái vật rồi quá đói đúng nhanh luôn ấy wow. Ờ, đi ờ. chậm thôi đi chậm chậm thôi sim ơi đi chậm chậm thôi đừng có okay, chạy okay, đi kiếm đồ ăn okay, phong đi kiếm đồ ăn đi phong ơi thiết yếu á trời ơi sam ơi kiếm đồ ăn làm gì ở đây đầy bò nè không chịu giết gì không giết ủa cái gì kiếm được bò luôn hay vậy Ủa trời ơi, tính ra trong đây đầy bò đi, lấy, lấy, lấy sạch đi Phong, lấy sạch đi Đồ ăn bây giờ thiết yếu lắm á Ơi Sam ơi, tính ra tôi đào đóng gỗ xong tôi tôi đổi nhầm nó thành mấy cái nút luôn Trời ơi, trời ông nội, ông nội Ủa để làm gì vậy ta? ơi đồ Tại sao tôi không chế tạo đồ tôi làm cái đồ ăn đó là hiểm Phong hiểu không Giết hết đi Phong ơi chia cái lò Phong ơi từ từ từ để tôi tôi tôi làm tôi tôi, sắp chết đói rồi đây đây đây đây có than rồi có than rồi chúng ta cùng nhau chế tạo lò nướng nướng thịt ăn nào có thịt nha bạn nha có thịt nha sinh tồn mà sinh tồn cực hạn mà không có thịt là coi như chết đói ở sam bỏ thịt vô đây sam lò nướng nè đây đây đây đây đây đây bà đứng bà canh nha bà đứng bà canh nha coi chừng mấy người kia ừ. lại ăn chậm thịt của bọn mình <laughs> ok sam ơi sam ơi tôi nói bà nghe nè nha một tí nữa nếu mà có đánh nhau á thì dùng rìu để đánh nha à, không bà dùng kiếm đi bà dùng kiếm bà đánh cho nhanh tôi dùng rìu cho tôi nghĩ là tôi dùng rìu sẽ tốt hơn dịch bị chết bởi skeleton rồi mọi người ơi tính ra nha à? tính ra là trong đây là chết là mất đồ đấy dịch chết có nghĩa là dịch mất hết đồ rồi anh em ơi cơ hội thắng xong cơ hội thắng xong luôn vậy là chết tôi được ngồi xe đâu được chứ hồi sinh thoải mái chừng nào mà bị người đánh ờ, người ừ, tí nữa mình thi đấu với nhau thì mới không tính mới không được hồi sinh thôi trong này đồ ăn là vàng là bạc á mọi người kiếm nhiều đồ ăn lên bây giờ mình đang suy nghĩ như thế này đó à. bạn một là mình sẽ đi kiếm thêm đồ hai là bây giờ mình sẽ quay trở về để chế tạo đồ mọi người ạ à. tại vì bây giờ mình cũng được khá khá sắc rồi nếu như bây giờ mình không quay lại á sớm á thì một tí nữa mình sẽ không đủ thời gian để mình có thể chế tạo đồ cho mình cho nên bây giờ mình nghĩ rằng là chắc là mình sẽ phải quay trở về thôi anh em ơi à này, Phong ơi còn 200 mỹ là 100 rồi kìa ok à, trở về mình đi mua à, đi mua trở về trở về trở về đang đang có đồ mà ok ok chỗ kia đồ ăn trong phòng rồi cá nha Ôi, Trời đồ ăn hơi mình thấy Mimi mi kìa các bạn ơi hello Mimi mi nha trời ơi cũng may cho Mimi mi là là cái trò này là cấm uh, ờ, trong lúc sinh tồn là không được giết người á thôi từ nãy giờ tôi bầm Mimi mi ra làm thức ăn rồi không là Mimi nãy giờ bị quýnh quá trời luôn rồi đúng rồi Mimi từ nãy giờ bị bầm ờ, bị bầm ra làm đồ ăn luôn rồi ơ nhưng mà ơi ông đâu rồi tự tử bình tĩnh nào ok Ok bạn ơi, thì ở đây mình có rất là Không, nhiều da rồi. luôn Mình sẽ chế tạo cho mình giáp mấy bạn ơi Giáp oh cũng rất là cần thiết God. nha bạn nha đó, có giáp da đây nè <laughs> Có được cây kiếm sắt đầu tiên rồi các bạn ơi Đó, kiếm sắt Đấy, ồ khoan từ Tính ra là mình đã quýnh bằng kiếm sắt đâu Hồi nãy mình bảo là mình quýnh bằng rìu mà Bởi vì ở phiên bản này là rìu nó mạnh hơn sắt hơn kiếm mấy bạn à Ok Không, à, lẽ đồ ăn mày, lẽ Sam, Sam, Sam Sam, Sam, Sam, cho bạn cái kiếm nè Lấy cái kiếm sắt đi ba ừ, ơi thôi bỏ xin đi à đâu ờ, xin cứ bây giờ xin đi kiếm đồ riêng đi rồi xong kiếm một cục sắt kìa một cục sắt ơi Ok anh em ơi, hiện tại bây giờ là chúng ta còn một phút nha, chúng ta còn một phút nha, một phút 30 về dạ, dạ, giây dạ, nha. mọi người ơi, tôi nói mọi người nghe cái này nha, trong đây nó có một cái luật nha là mọi người phải chuẩn bị đồ ăn trước bởi một tí nữa là sau khi mọi người đánh nhau nếu như mọi người giành chiến thắng mọi người sẽ thì chắc chắc chắn là mọi người cũng đã bị mất máu rồi nếu như mọi người không không có đồ ăn thì mọi người sẽ không có thời gian để giải lao và không có thức ăn để hồi máu đâu ok ok ok đây đây đây Oh my god, bố mấy giây rồi mọi người ơi, căng thẳng quá, căng thẳng quá. 16 15 ôi rồi. Rồi, rồi anh em ơi, chúng ta còn 15 giây cuối cùng nha, 15 giây cuối cùng. Anh em chuẩn bị chế tạo đồ nhanh đi nào, không thôi tí nữa là không không không không không kịp đâu. 8 rồi. 7 6 5 4 3 2 1 và hết giờ. Ok, hết giờ rồi, hết giờ rồi. Hết giờ rồi, ngừng tay nha, ngừng tay hết nha. ngừng tay nào, ngừng tay nào. Hey, mọi người ơi, mọi người biết gì không? Mình cứ tưởng rằng là mình đã chuẩn bị đầy đủ vũ khí lắm rồi nhưng ai ngờ đâu mình chính là kẻ yếu nhất trong đám này mọi người ạ à. <laughs> mọi người hãy nhìn đi mình chỉ xài giáp da thôi còn mấy ông đó, bà đó. này là Jimmy, Jimmy. <laughs> Jimmy mấy ông bà này mấy ông bà này xài đến giáp sắt luôn rồi các bạn ơi trời ơi là trời nhưng mà không sao một tí nữa nếu như mình giành chiến thắng mình có thể lấy giáp của kẻ thù để mình mặc vô ok rồi Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với phần rút thăm trúng thưởng Và để xem coi đội nào sẽ là đội đầu tiên đấu với đội nào nha anh em Thì mình chính là chủ của trò chơi này cho nên mình sẽ là người rút thăm đầu tiên nha Rồi thì à, anh em đã sẵn sàng à, coi coi người nào sẽ là người đầu tiên à, được à, chiến đấu chưa nào Ok, rồi, rồi, rồi. rồi ok bây giờ tôi chuẩn bị rút thăm nha một hai ba Vâng oh, màu vàng. Và chúng ta người đầu tiên chiến đấu sẽ là team màu vàng Và team màu vàng sẽ đấu với team màu gì đây Chuẩn bị nha một hai ba Team Zero Vâng các bạn ơi cái thằng cần ấy, cần ấy. Và trận đấu này Trận đấu này sẽ là trận đấu giữa Siro và team Mr. Dịch nha mọi người nha Rồi ok xin mời à, team Siro, team Mr. Dịch vô trong à, Vô trong đấu trường Vô trong, vô trong, vô trong đấu trường, vô trong đấu trường Vô em... trong đấu trường nè, vô trong đấu trường hai đánh hai hai đánh hai khoan từ Khoan từ nha, bây giờ mọi người bình tĩnh nha Tôi đếm một hai ba thì mọi người mới bắt đầu chiến đấu với nhau nha, ok à, ờ, rồi. hai người à, hai đội đã sẵn sàng chưa nào rồi, rồi. Dạ. Sẵn sàng, sẵn sàng. rồi ok <laughs> sẵn sàng đúng không bây giờ thì một hai ba bắt đầu vâng và chúng ta cũng luôn chúng ta đang thấy là hai đội đang lao vào tấn công nhau một cách rất là kịch liệt mọi người ạ à. bên kia thì ca mui có vẻ là đang bị đánh wow ca mui nằm xuống rồi vâng và team siro là giành chiến thắng mấy bạn ơi Cầm đồ đi Mimi ơi, tôi cho bà đồ nè Mimi ơi Xin chúc mừng team Siro đã giành được chiến thắng nha Vâng vậy? Trời ơi, tính ra là team dịch cũng mạnh lắm mấy bạn ơi Có cung, có giáp đồ luôn Quần áo Mimi ơi Nhưng mà vẫn không bằng Trời ơi là chơi, ghê vậy Ok, rồi Bây giờ chúng ta sẽ đến với hai đội tiếp theo Tất nhiên rồi, đó chính là đội của Phong Cận và Kairon nha các bạn nha Đây, để mình bấm luôn nè <laughs> Đây, Kairon nè Và sẽ đấu với đội của Phong Cận Rồi, ok Ok, vô xin mời. Trời ơi Vô võ đài nào không? Ok yên tâm đi Tôi sẽ bảo vệ cho Sam Bà yên tâm Ghê ghê ghê ghê Rồi ok Ăn đồ ăn ăn đi Cay à Ăn mà Cay à Vậy vậy Chúng ta là hai thanh niên nam nhi đại trưởng phu Chúng ta không quấn con gái Cho nên là tôi với ông solo với nhau nha <laughs> Rồi ok luôn Rồi Tim là còn chết hơn đó trời Men Hồi nãy Hai tụi mình sẽ nhào vô luôn hay sao Hay là để hai solo Hai bạn cứ nhào vô đánh nhau thôi Hả Xanh okay. Trò này là người nào chết rồi là không được vào sàn đấu đúng không? Là ví dụ như mà một team mà còn một người là một cân hai luôn hả? À, không. rồi. Không phải phải. Ờ à, đúng rồi, một team mà còn một người thì một cân hai luôn. Ui căng à, căng à. Ok. Rồi nha, chuẩn bị nha. Một hai ba bắt đầu. Ok. Rồi bây giờ thì Simmy <laughs> với lại Sammy đang đánh nhau. Ok. Xong hai người này đang đánh nhau mà tôi ông đứng nhìn nhau là sao? Hả? Kairon nè, Kairon nè. Kairon nè, Kairon. Cày. Ui. Không ơi, không ơi, không ơi. Hay quá Sam ơi. No. Kairon. No. Sam. Trời Ok. No Sammy của tôi. Trời ơi, Sammy của tôi. Không ơi, dám này không ơi, dám này, dám này, dám này. Anh lỡ làm ghép em này. Ok. vòng vòng chung kết đi, vòng chung kết đi mọi người. Không sao, không sao, mình vẫn lấy được bộ giáp các bạn. Ê Mimi, số xuống lụm đầu của người ta Mimi bắt đầu em Mimi bắt đầu ra đừng ngậm đầu Mimi mọi người ơi tính ra là tính ra là tôi chơi chung với bà Mimi rất là nhiều luôn á tôi thấy bà Mimi bả hơi bị bựa mọi người người ta thi đấu người ta lụm đồ người ta rơi đồ người ta không lụm thôi bà tiện bà nhào chứ bà lụm của ta chứ đúng rồi á trời ơi bà con gà <laughs> trời ơi có ai dùng từ là cái con gà không mọi người cái con gà <laughs> trời ơi là trời thiệt luôn á trời rồi ok rồi ok các bạn ơi thì à, tiếp tục sẽ là trận đấu giữa team của mình và team của Siro nha mọi người nha Nhưng mà đang hơi có một số vấn đề mọi người ạ à. Đó chính là hiện tại bây giờ mình chỉ còn có một người thôi Còn team Siro thì còn đến tận hai người Trời tính ra bà có táo vàng luôn ba bà có <laughs> táo vàng luôn ba ơi <laughs> ủa khoan à, đêm này đi mai đỉnh liền nếu ủa? vậy là mimi là vũ khí bí mật của siro ấy tại trời sao ơi. tại sao mimi lại có táo vàng có phải mimi chơi gian lận đúng không đúng không không phải hả à? như nãy bà vô bà lấy trong cái làng của mày á không làng à, à trong ngôi làng hả à? ok rồi rồi ok không sao rồi bây giờ đứng vô nè tôi à, tôi cơ khai luôn tôi không sợ gì hết ok Đất. <laughs> ok bạn ơi không biết mình có được 3 triệu hay không đây mình đang hơi run đây nè rồi ok chuẩn bị nha ơi trời ơi chết rồi hai người đó đang full giáp mấy bạn à còn mình thì bây giờ mình còn chưa đủ full giáp nữa bây giờ là muốn chơi thế nào bây giờ đâu bây giờ là chơi theo kiểu là một đánh một trước hay là một đánh hai đây <laughs> Chơi một đánh một chứ đi Mimi vô luôn đi. Chơi ờ, vậy. Luôn. Rồi ok vậy giờ cho Mimi vô đấu với em trước đúng không? Rồi ok anh à, cái này là anh nói nha. Ok Mimi với nhau okay. vô. Ơi chuẩn bị nè. Cho anh em đếm nữa, bạn nào đếm đếm đếm đếm giùm tôi. Ok để dạ, tôi để tôi để tôi để tôi đây đây đây đây đây đây để, để tôi ra giữa tôi đứng tôi lắc vòng đấy. Rồi. Ok. Như vậy một hai ba đừng gõ đít tôi. Hey, Mimi nè. Cái gì vậy? là em em em tính chơi em tính chơi chiến thuật chọi gì ta chọi trứng gà ôi này thì mi mi này này mi mi ủa mi mi ơi tính ra bà có khiên ôi này tính ra bà có khiên mà bà không biết dùng khiên luôn á ba ui dùng khiên đi ơi dùng khiên ờ, đi dùng khiên mi mi ơi cái khiên dùng khiên dùng khiên dùng khiên hình... Ờ, nó không biết là đối thủ chạy đâu nữa chạy hình như là cái khiên trong đây ôi ôi, ôi bà mimi này bà ngáo bạn ơi hình như là hình như là cái khiên trong đây nó cần thời gian để để để sử dụng ấy à ăn táo vàng tại vì do cái điều tại vì do cái điều à do cái điều hả ờ cái điều chặt vô khiên là cái khiên nó sẽ bị ờ, đỡ không tác dụng ăn táo vàng hả mimi mimi mới ăn táo vàng thôi máu hả mimi ôi chết rồi bạn ơi máu của mình hiện tại ôi vẫn còn full chứ còn full sao mày trời ôi ôi mà mimi chạy à mimi không đánh phong đánh phong tôi đang muốn đánh đây nhưng mà nhưng mà từ từ mimi à tôi đang tôi đang muốn đánh đây ok bạn ơi còn cái nịch đúng còn cái nịch luôn ok rồi từ từ lấy đồ giày đã lấy đồ giày đã có đôi giày mang rồi ok ủa khoan hình như còn ai nữa đúng không còn siro đúng không còn anh còn anh còn anh ok siro mới mệt ôi từ hồi nãy mimi có rơi táo vàng không ta mình có lượm được táo vàng không vậy còn bà ăn hết rồi bà có đúng ba trái bà ăn hết ba trái luôn rồi bà ăn hết táo vàng rồi bạn ơi mình không có táo vàng cho mình tưởng là mình có táo vàng thì may đó mình còn thắng được trận này trời ơi trời hôm sao rô à sẵn sàng chưa vô hồi nãy bà mimi với bạn bà còn ngáo thì mình còn tự tin chứ giờ đấu với rô mình hơi rén các bạn ơi ok chuẩn bị nha ba hai một vô xì đồ ui xì đồ à. ui trời trời rồi xong cái khiên cái khiên của mình bị vỡ cái khiên của mình bị vỡ rồi đâu rồi đâu rồi ai đừng đánh đừng đánh đừng đánh em đừng đánh em đừng đánh em ôi tính ra mới vụ mấy câu tin thiệt rồi xì đồ ui đỡ đỡ xì đồ nè xì đồ nè ôi đang chơi chiến thuật à, dùng khiên đỡ hả đô này thì đô á này thì xì đô hả cái này đã gọi là chiến thuật dùng khiên đỡ hiểu không này thì siro e không sao sao mất có hai tim mà không sao bạn ơi siro nè siro nè ê mình nói cho bạn biết nha ở trong phiên bản này á nó hay ấy nó hay ở chỗ bạn là khi chúng ta nhào vô tấn công nhau á mà chúng ta sử dụng ờ, cái động tác nhảy lên đó bạn thì chúng ta có thể sẽ gọi là đam sẽ to hơn các bạn ạ à. ấy mà khoan từ nãy giờ ông rô ờ, hình như ông mới ăn táo vàng đúng không ta mềm mềm táo vàng rồi xong gian thật thôi tôi không có táo vàng tôi không có táo vàng tôi không ăn bông ly rồi xong rồi xong hai ông đang me nhau ui ui ui ui ui nè nè <laughs> chết rồi bạn à, bây giờ mình phải dùng khiên để mình mình đỡ bạn ơi trong thời gian mình tranh thủ hồi máu ok ok rồi, rồi làm sao sao máu máu máu máu máu mình hồi được tí rồi máu mình hồi được tí rồi ấy da ơi ơi si đồ sao căng thẳng quá vậy trời ơi là chơi hơi mệt nha hiện tại bây giờ mình chỉ còn có hai tim thôi bạn ơi mình phải yeah. sử dụng khiên mình phải sử dụng còn cái địch <laughs> còn cái nịch cái gì từ từ mình phải sử dụng khiên để mình đảo bạn ơi ok này thì rô nhào vô ngon nhào vô quýnh chúng khiên lẹm quýnh anh đấy ui ngon nhào vô <laughs> dùng khiên đảo bạn ơi bỏ cái khiên là chết Trời, dùng khiên dùng khiên siro nè siro nè siro nè siro nè Ê, trời ơi các bạn ơi căng thẳng quá trời ơi bây giờ hiện tại giờ mình mình mình chỉ bị mất có một ít máu thôi nhưng mà mình không biết ông rô ổng còn bao nhiêu máu mọi người ạ à. này ui rồi hụt nữa thôi trời ơi trời hoang từ từ mình có mình có đồ ăn không ở đây có đồ ăn đây có đồ ăn đây phải ăn phải ăn đồ ăn vô phong ơi bình tĩnh phong ơi bình đang bình tĩnh đen bình tĩnh đen bình tĩnh ui đỡ đỡ đỡ siro này ui này quýnh vào khiên đi anh quýnh vào quýnh vào khiên đi anh trở thành mình cũng quýnh vào khiên của ổng rồi các bạn ơi Ôi, ờ, trời ơi ơi đồ sao nhùng quá vậy anh là lao vào đi sao nhùng quá <laughs> sao nhùng quá sao nhùng quá vậy ui ui ui đó trời ơi ui, ui, ui. sao mà sao mà cái trận này mình để ý là hình như là chỉ cần ổng dơ cái khiên ra là mình sẽ bị quýnh chúng vào khiên hay sao á ui, ui ủa sao đúng rồi sao mà bổ vô đầu khiên là chúng cái khiên rồi từ nãy từ nãy tôi bổ vô cái đầu ổng không được mọi người ạ à. mặc dù là ổng cái khiên ổng ổng cầm bên tay nha tôi bổ không không vô được à, trời gì kỳ ta xi đâu ui bây giờ <laughs> bây giờ chỉ còn có chiến thuật à? bây giờ chỉ còn có một chiến thuật duy nhất cái chính là luồn ở đằng sau ổng để tấn công thôi các bạn ơi ok ok từ từ nha từ nha hey si đô nè ông này ổng nhanh quá bạn mình không luồn á sao được nhưng mà không sao cũng quýnh được ổng cái rồi si đô ui giời ơi siro rồi rồi rồi quýnh được thêm cái rồi quýnh được thêm cái rồi thêm cái rồi không chăn thì hồi máu ăn thịt ăn thịt ui Trời ơi, cái điều này nó hồi lâu các bạn ơi ăn thịt nữa rồi wow. luôn Yeah Ok Ok bạn ơi và trong tập này thì mình đã là người giành được chiến thắng mọi người ạ à. Và phần thưởng của mình đó chính là 3 triệu đồng yeah. đây Yeah Ok bạn ơi các bạn biết tiền này ở đâu ra không Thật ra đây chính là tiền thưởng của uh, Gọi sao ta của Hero Team á mọi người Mỗi tháng thì Hero Team sẽ có tiền thưởng Và và mình mình tạo ra cuộc thi này Và cuối cùng mình là người được giành hết tất cả tiền thưởng này luôn Và tiền thưởng này thuộc về mình mọi người ạ à. <laughs> Ok bạn ơi Và với 3 triệu này mấy bạn muốn là mình sẽ ờ, Quay một cái video mua quà tặng cho Sam Các bạn bạn nhớ bình luận cho mình biết nha Đây 3 triệu ờ, <laughs> à, à, Ok yeah. Và mấy bạn à nếu như các bạn muốn thì à, sắp tới Phong sẽ làm thêm những cái video tạo thêm những cuộc thi dành cho mấy bạn fan với những cái phần thưởng là sẽ là một triệu nè, hai triệu và 3 triệu nha. Cũng sẽ là những cuộc thi phải à, có phần thưởng tiền dành cho mấy bạn fan luôn nha. Nếu các bạn muốn bạn nhớ bình luận lại thì mình sẽ tạo cuộc thi dành cho fan nha ok. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Còn bây giờ thì mình phải ngồi suy nghĩ làm sao để tiêu hết được 3 triệu của Hero Team cho mình đây trời ơi.